Thân vỏ thì căng đét luôn Chưa có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị Và cái sản phẩm này thì chúng ta thấy rằng là Nhìn rất là đẹp luôn Form dáng đẹp, nội thất Cũng còn rất là hiện đại luôn quý vị Bản Elegant, bản đủ Cho nên nó có rất nhiều các cái trang bị Như là hai túi khí Phanh ABS Là răng đúc Gương kính chỉnh điện à, Nội thất à, Vân gỗ quý vị nhá Nhìn rất là trường xe luôn Sản xuất năm 2001 Nhưng mà tính đến cái thời điểm này Thì cái form dáng của chiếc xe này còn khá là đẹp luôn Nhìn như Camry luôn quý vị Và chúng ta thấy rằng Quay cận cảnh của chiếc xe này Chúng ta thấy là cái thân vỏ của nó còn rất là đẹp luôn quý vị nhá Rất là căng đấy Không có dấu hiệu gì của sự đắp matit nhiều đây quý vị Không có một chút matit nào trên chiếc xe này đâu quý vị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 Xe chạy rất là bốc luôn Và cái đèn à, pha phía trước Bên phụ đây quý vị à, Cũng rất là trong nha quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hay nấu hay bạc màu Vẫn là cái cụm đèn pha zin Theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy cái mặt ga lăng của nó được thiết kế Cũng khá là hiện đại luôn Và kèm theo đó là Cái thanh mạ chrome được chạy dọc sang hai bên Và cái biểu tượng của Mazda Một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản Một chiếc xe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 lái đây quý vị à, Chúng ta thấy cũng còn rất là trong luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay là bạc màu Và cái ba đờ sốc phía trước này cũng vậy Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị nứt vỡ Và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái cục đèn pha phía trước Cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Kể cả cái đèn à, gầm phía dưới này cũng đã được chủ nhân người ta độ đèn led rồi quý vị nhá Đấy, kể cả cái đèn pha này cũng vậy là chủ nhân người ta độ đèn siêu sáng rồi cho nên là rất là sáng vào ban đêm giúp chúng ta vận hành cách rất là dễ dàng Đấy, cái đèn à, led phía dưới ấy, bên phụ đây cũng vậy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự bạc màu đâu quý vị đấy và đây thân vỏ của nó đây càng đét luôn rất là trường xe quý vị nhá khoang ngồi nội thất bên trong thì rộng rãi và bây giờ tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái phần tiếp theo đây chúng ta nhìn cái khoang lốp phía trước <clears throat> bên lái đây quý vị tất cả mọi cái vẫn còn sáng trưng luôn xanh lét luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị Chưa có một vết mọt nào trên chiếc xe này đâu quý vị Tất cả mọi thứ nguyên bản Tí nữa đi vào từng phần chi tiết thì tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn đến cho quý khách hàng Và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn Với cái lốp này chúng ta đi phải 2 năm nữa Chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái quý vị nhá Đấy, Và cái mặt la răng của nó đây quý vị Đấy, Mặt la răng này không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị đứt vỡ nó Và vẫn là cái sơn zin nhé quý vị nhé của nhà sản xuất chưa bị phết phẩy sơn nội vào đây một chút nào đâu và cái biểu tượng Mazda ở giữa kia bên trong là cụm phanh ABS quý vị nhé, Đấy, thân vỏ thì căng đét luôn quý vị đây đến cái keo phủ gầm sân đây này chú này đấy ở hộp bu lê này ở phần phía dưới cánh cửa này đấy cái keo phủ sân của nhà sản xuất đây tôi quay thật gần đây đấy vẫn còn còn cơ mà quý vị đây cái hộp bu lê của nó đây còn thẳng tắp luôn quý vị đấy và cái keo phủ của nhà sản xuất cũng vẫn còn còn nguyên luôn quý vị nhá đấy, rất là hiếm để cho một chiếc xe tính đến thời điểm này mà nó còn zin đến như vậy quý vị nhá đấy kể cả đây cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy keo phủ gầm của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn đây kể cả cái gót khoang lốp đây nơi tôi chỉ tay đây đấy chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay là bị mọt mục của đây quý vị cái cua lốp đây nha quý vị nhá nơi tôi chỉ tay đây này. cũng còn zin luôn quý vị nhá đinh tán đây Đấy, cái cua lốp này cũng chưa có một chút ma tít nào đâu quý vị nhá Kể cả phần gót phía dưới này nhá Đấy, một chiếc xe còn rất là chất lượng luôn Và cái lốp phía sau đây cũng còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây Đấy, vẫn còn sáng trưng luôn Không bị xước xác, không bị ờ, dập vỡ gì đâu quý vị Đấy, Và vẫn là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu luôn quý vị nhá Đấy. Cái dáng của chiếc xe này nó vẫn chưa bị mất form đâu quý vị chạy trên đường vẫn toát lên một cái gì đấy nó hiện đại à, sang trọng lịch lãm quý vị nhé đấy, cái đèn hậu phía sau bên lái đây quý vị cũng vẫn là đèn zin theo xe từ đầu luôn quý vị vẫn trong veo luôn không bị hoe nố hay bị bạc màu gì đâu đấy. màn hình camera lùi camera giám sát hành trình đầy đủ hết như quý vị đây cái đèn hậu phía sau bên phụ đây cũng vậy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì có sự bạc màu hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy. Và cái khoang lốp phía sau Bên à, phụ đây quý vị Chúng ta thấy cái keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn sáng trưng luôn Khoang lốp rất là sáng luôn quý vị nhá Xe chạy thì rất là sướng rồi Cực sướng luôn quý vị Đây cái gót khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây Cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay là bị cắt vá ở đây quý vị nhá Đây cái cua lốp đây Đấy, nơi tôi chỉ tay đây vẫn là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 đây cái kể cả là cái mặt vô lăng của nó này chúng ta nhìn xem đi ít đi nhiều chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn nhá quý vị nhá vô lăng của nó còn căng đét luôn quý vị nhá kể cả là cái khóe vô lăng đây ấy chúng ta thấy nó không bị mòn mờ một chút nào ấy và bên trong là túi khí đấy khóa điều khiển tự động màn hình camera lùi camera giám sát hành trình đầy đủ hết quý vị đấy. đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta cũng biết luôn này Đấy, các con số các danh số còn quá rõ ràng luôn quý vị nhá đây chúng ta nhìn vào cái vol cái cái tay phanh này chúng ta cũng biết luôn này đây nhựa của nó đây Đấy, tất cả mọi có thứ còn sáng trưng luôn tươi mới luôn quý vị nhá Đấy, loa bát loa chép đầy đủ hết quý vị Đấy. bản đủ cho nên là nó đã được ờ, trang bị vân gỗ rồi nhìn rất là ấm cúng và hiện đại luôn quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây cũng đã được chủ nhân người ta may à, bằng cái bộ da cao cấp và may rất là cầu kỳ luôn quý vị nhá Đấy, và rất là đẹp luôn không có dấu hiệu gì của sự à, à, rách vá ở đây quý vị nhá và may rất là căng luôn quý vị nhá đây trần của nó đây quý vị chúng ta nhìn vào trần này chúng ta mới biết cái độ chất của chiếc xe này như thế nào thân vỏ nội thất còn rất là đẹp luôn Đấy, trần căng đét luôn quý vị nhá đây các con ốc này đây quý vị chưa một lần động chạm cờ lê một lết chưa một lần mở các cái chốt cửa đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn kể cả những cái bậc lên xuống này chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn quý vị, vị nhá đấy đây cái phần nhựa của, của tắp bi cửa đây đấy chúng ta thấy còn sần nguyên mới tinh luôn quý vị nhá các cái tay cửa đây đấy cũng đã được sơn vân gỗ rồi rất là đẹp luôn kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây đấy các cái hốc cửa đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị đấy đây chúng ta nhìn các cái tay cửa đây đấy đây cái phần nhựa phía trên đây, còn sần nguyên tươi mới luôn keo chỉ thì không mất một phân quý vị nhá đây đấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết quý vị nhá đây kể cả cái phần keo chỉ phía dưới này đây nơi nó hay tiếp xúc với nước đây hay bị mọt mục đây nhưng mà chiếc xe này thì không có một vết luôn quý vị nhá tất cả còn căng đét luôn quý vị đây đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn luôn zin hết Đấy. thân vỏ của nó căng đét luôn cực đẹp luôn quý vị nhá đây cái keo phủ sần của nhà sản xuất đây Đấy. đây keo phủ sần nơi đang chỉ tay đây ở cái hộp bu lê này anh vậy đây cũng vẫn còn nguyên luôn quý vị trước một lần à, phết phẩy sơn vào đây đâu quý vị đây tiện đây tôi quay luôn cả gầm cho quý vị xem nhé đây đấy chúng ta thấy chưa tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị còn căng đét luôn quý vị rất là kỹ cho quý khách hàng luôn rồi đúng không ạ đấy và tiếp theo nữa là cái à đây cái hàng ghế thứ hai đây quý vị đấy khoang ngồi rất là rộng rãi luôn quý vị cái hàng ghế thứ hai này cũng rất là đẹp luôn chủ nhân người ta may cũng rất là cầu kỳ luôn quý vị nhá đấy da là da cao cấp luôn đây và cái tắp bi cửa của nó đây quý vị nhựa của nó đây, chúng ta thấy vẫn còn tươi sáng luôn như mới luôn quý vị kể cái phần phía dưới này đây các cái tay cửa này đây đấy cái chỗ tì tay này đây không có dấu hiệu gì của sự bạc màu bị xuống màu da ở đây quý vị nhá đấy cái bậc lên xuống đấy như vậy còn sáng luôn đây cái chốt cửa đây đấy và đây cái keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy dín đét từ A đến Z đây kể cái phần phía dưới đây tôi quay rất là kỹ cho quý khách hàng những cái phần phía dưới này nó hay tiếp xúc với nước hay bị đá nó văng chỗ của nó khu vực này hay bị mọt mục lắm quý vị nhá nhưng mà chiếc xe này thì không đây các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần động chạm cơ lên mở lết đấy và đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị cũng vẫn còn zin nguyên luôn quý vị nhá đấy chuyển máy quay sang phía bên lái và ngày hôm nay thì chúng tôi đang trân trọng gửi đến cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm mới Đó chính là chiếc xe Mazda 626 sản xuất năm 2001 Đăng ký lần đầu năm 2003 Tên tư nhân chính chủ Và chúng tôi mua của chính chủ luôn Và chiếc xe này như đã giới thiệu nó là bản Elegance Là bản cao cấp nhất của cái dòng Mazda 626 quý vị nhé Đấy, với cái bản cao cấp này thì nó có rất nhiều các cái tính năng như chúng tôi đã giới thiệu cho quý khách hàng được biết rồi Đây chúng ta nhìn cái mặt tắp lô của nó đây Quay cận cảnh đây nó còn sáng như thế này đây cái mặt vô lăng của nó đây như vậy đấy hàng ghế thứ nhất đây ghế lái đây đấy cũng còn căng đét luôn quý vị nhá đấy, cái bậc lên xuống này như vậy còn sần nguyên đấy. đây các cái phím bấm lên xuống kính này đã được bọc vân gỗ là cái phần nhựa phía trên đây đấy cũng còn sáng trưng như mới luôn quý vị kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây đấy, chúng ta thấy nó còn sáng trưng luôn các cái hốc cửa đây đấy các con ốc này đây cũng chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết quý vị nhá đây các cái chốt cửa đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy và keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị đấy cũng không mất một phân nào đâu quý vị đấy các cái tuy còn nó vẫn còn vàng ươm đây này tem của nhà sản xuất đây đấy cái phần keo chỉ phía dưới đây không mất một phân nào mà cũng không có một vết mọt nào quý vị nhá các con ốc này cũng chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đây đình tán của nhà sản xuất đây đấy chúng ta thấy các cái chốt cửa vẫn còn vàng ươm như thế này đúng không ạ đấy tiếp theo nữa là cái cánh sau bên lái đây quý vị đây chúng ta nhìn thấy nhựa của nó chưa sáng trưng luôn các cái tay cửa inox đây sáng choang luôn quý vị nhá đấy các cái tay cửa đây đấy đây phần nhựa phía dưới đây treo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị đấy các con ốc này cũng chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đấy keo chỉ ở đây không mất một phân nào kể cả cái phần phía dưới này đây đấy không có dấu hiệu gì của sự một mục đây đến cái cua lốp còn còn đây cái gót khoang lốp đây sáng trưng đây. Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị đấy và đến cái cốp sau đấy, tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái cốp sau đi đấy một chiếc xe chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe máy một chút thôi chỉ đắt hơn một chiếc xe A Blade một chút thôi nhưng mà chúng ta đã là mua chiếc mua được một chiếc xe bản cao cấp đấy. đấy một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản đấy đây keo chỉ của cái cốp sau đấy quý vị cũng không mất một lần cách các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên một lết quý vị nhá đấy đây và các lỗ bấm đây quý vị vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá đây các cái lỗ bấm đây tròn xe luôn đấy keo chỉ không mất một phân không đâm đụng không ngập nước đây các cái chốt cửa của nó đây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 Đấy, vẫn còn gì đét luôn quý vị nhá Đây, đến cái khoang lốp Đây, đấy, sản xuất năm 2001 Nhưng mà chúng ta thấy cái khoang lốp của nó vẫn còn mới cóng như thế này Đấy, cái la răng của, của nó đây Vẫn còn mới tinh như thế này Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục cái khoang lốp của nó đây quý vị nhá Đấy, còn sáng trưng luôn Giờ được chỗ nào tôi giờ hết cho quý khách hàng xem luôn quý vị Đây, đấy, tôn vỏ của nó đây Sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy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 Đấy, à, tôi xin phép được nổ máy quý vị nhá Đấy. Đấy. Đấy. Màn hình Camera giám sát hành trình Loa chép cho chiếc đầy đủ hết quý vị nhá Đấy chúng ta nhựa nó mới như thế này không Đấy Đây cả bên này đấy Đấy Đây Rồi là vân gỗ kia đầy đủ hết quý vị nhá đây, chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết là xe đi ít đi nhiều như là hai cái khóe vô lăng này đấy chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào luôn trần của nó đây đấy sáng trưng như mới tinh luôn quý vị nhá không bị sờn không bị bạc màu một chút nào cả đấy, gương kính chỉnh điện hết đấy và bây giờ thì Đây nha quý vị nhá Đấy Máy vẫn còn khô rong luôn quý vị nhá Và máy đang nổ đấy, nổ rất là êm luôn quý vị nhá Đứng gần không nghe tiếng máy đâu Đây, các con ốc chân máy đây này Vẫn còn zin đét luôn quý vị đây này Các con ốc chân máy đây quý vị Đấy Đấy, rất là nổ rất là êm luôn quý vị nhá Và còn zin đét luôn đây các con ốc đây Đây, các con ốc uh, giảm sóc làm siếc đây Chúng ta vẫn thấy nó vàng ươm luôn quý vị nhá Không có một vết dầu mỡ gì đâu quý vị Máy thì chúng tôi chỉ có rửa bên ngoài thôi máy móc chúng ta chưa động chạm gì đến đâu nhưng mà nó vẫn còn sạch sẽ và nó khô ráo như thế này quý vị nhá đấy máy đang nổ đấy quý vị nổ rất là êm luôn xe thì chạy cực bốc luôn quý vị đây cái keo chỉ của cái, cái cabo phía trước đây đây chúng ta thấy là đây đấy đinh tán của nhà sản xuất đây đấy các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe đây quý vị keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá đây này lỗ bấm đây này đấy đấy keo chỉ đây không mất một phân hai bên má của nó đây đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn khoang máy đây càng đét đèn đẹp luôn đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị hai bên má của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị đây cái răng phía trước đây đấy chúng ta thấy rằng là tem của nhà sản xuất đây các cái lỗ bấm đây các đinh tán đây quý vị lỗ bấm tròn xe đây đấy rất là đẹp cho một chiếc xe quý vị nhá đấy nỉ của nó vẫn còn đẹp như này cơ mà đấy đấy là cái khoang máy quý vị nhá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 sáng choang như mới luôn quý vị nhá đây cái táp bi cửa của nó đây đấy kể cả cái phần phía dưới này đây đấy keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị nhá tôi đi lướt qua nhanh rồi bởi vì vừa rồi tôi đã giới thiệu rất là chi tiết rồi đấy đây cái cánh cửa sau đây đấy táp bi cửa của nó đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn đấy rất kỹ cho quý khách hàng luôn đấy đây ấy rất là đẹp luôn điều hòa mát lạnh luôn quý vị nhá đây cái táp đi cửa đây phần nhựa phía trên đây sáng trưng nhựa phía dưới đây đấy keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới này đây đấy cái cánh sau đây đấy sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đây hàng ghế thứ hai đây đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ rồi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 ở những video giới thiệu xe lần sau